Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành uh, kiểm tra cái con chuột này. Thì uh, con chuột này hiện tượng của nó như sau. Thì bây giờ mình uh, cái, cái cái con lăn này nó bị uh, nó nó kéo nó giật giật này, kéo lên không kéo được. Này. Các bạn thấy nó nó giật đúng không? Mình kéo kéo suốt này vẫn nó vẫn cứ bị giật giật. Đấy, giật giật thường nhiều lúc mình kéo xuống nó lại nhảy lên mà kéo lên nó lại nhảy xuống Đấy, hiện tượng con chuột này như thế à, cách sửa con chuột này rất đơn giản thôi chúng ta chỉ cần tháo ra và vệ, vệ, sinh con chuột này là là ok Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở ra nhé ok bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo ra nhé um, tháo con ốc ra thôi tùy loại chuột mà nó có nhiều ốc hay ít ốc các bạn nhớ bóc hết mấy cái tem này ra xong là tháo hết ốc ra lúc đấy hãng ờ, mở con chuột ra con chuột này ok ui có một cái phần này là để vì con chuột nó nặng hơn này ok nhá chúng ta sẽ tháo nhẹ nhàng thôi tháo cái phần chúng ta vệ sinh cái con này đã vệ sinh con này đi nhưng đây không phải phần chính này chúng ta phải vệ sinh cái phần này này tiếp xúc ở đây cơ chúng ta vệ sinh phần này ừ. Ừ chúng ta cậy bốn cái bốn cái thanh sắt này ra xong là cởi này ra sẽ có một cái thanh à, đồng ở bên trong chúng ta quét quét rửa cái đấy là xong ok mình sẽ sử dụng cái này để gỡ nó ra ok sau khi mở được ờ, bốn cái ờ, thanh sắt ra như này chúng ta cậy cái này ra cậy cái phần nhựa ra đấy thấy không nha chúng ta nhổ về ra lôi cái phần ở giữa ra nhé đây sau khi tháo ra chúng ta sẽ được cái phần như này đây được phần như này chúng ta lấy ờ, cồn hoặc là xăng để túm lại là chúng ta sẽ rửa chỗ phần này ok Ừ. mình sẽ lấy cồn nhé có thêm phần này đi ạ tiếp theo ta cọ luôn cái phần này để đảm bảo tiếp xúc được tốt nhất chúng ta phải vệ sinh nó đi ok thêm chút nữa là nếu các bạn muốn ờ, tiếp xúc tốt hơn chúng ta hãy thử nâng cao cái này lên một tí nâng cao này lên yeah. đây. Ừ. nhân cao lên như này Ok. Tiếp theo chúng ta lại gắn vào thôi. Okay. xương xương là như vậy thế đó nha. ok giờ chúng ta lại lắp uh... ok có vẻ khá ngon đấy trước khi đóng nắp vào chúng ta hãy thử cắm vào máy tính để kiểm tra ok ok ok làm thử nhá sợi ơi ngon lành sợi ơi quá ngon đúng không sợi gì không ok bây giờ đóng nắp lại là xong nắp lại là đóng nắp lại thế là sửa xong con chuột đỡ tốn tiền mua chuột mới <laughs> ok và test lại phát nữa ừ. Ừ. trời ơi lăn ngon luôn lăn ngon luôn quá là perfect ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn sửa được uh, con chuột nhé